trời ơi chồng về tới Mà... Vâng. trời ơi trời đứng lên con đứng lên cà phê với ăn bánh ngọt nè mọi người ăn bữa xế chị tự vẽ nè nha cô chú chị tự thiết kế nè cái này là mẹ chị anh chị có muốn ăn cái sốt này không ờ, ờ, ăn chọn mà cô chú với chị chị nó đang chuẩn bị đi học nè cô chú hôm nay chị tự chọn cái bộ đồ luôn nè đó. ngày nào nó cũng tự chọn hết nó đòi mặc đầm mặc váy gì đó mình cho nó mặc đồ thường đi học không chịu mặc đầm mặc váy vậy nó thùng xè nó thấy mệt cần chết không hôm nay à, sáng nay chi sẽ đi học ba chi thì trưa nay về cô chú hôm nay thứ sáu rồi cuối tuần ba về à, mang về cho con lấy về trả ra về của mẹ đây nó mang kìa nói không sáng nay à, chị đi học bằng taxi cô chú ơi mình định là lấy à, xe đạp đi nhưng mà gió mạnh quá trời gió này đạp không nổi với lại lạnh nữa à, à taxi đến rồi mọi người bữa sáng của mình đây cô chú ơi hôm nay chi đi học rồi thì một mình ăn bữa sáng này cũng là nhân thịt với nấm mèo luôn nhưng mà không có trứng cô chú không có trứng mọi người chỉ như vậy thôi đó À, mình mua về mình để vô trong lò vi sóng á, mình hấp 90 giây là ăn được rồi rất là nóng nóng tới bên trong luôn nè mời cô chú anh chị và các bạn nha nhân ăn cái vị y chang như bánh bao ở Việt Nam mình đó mọi người ôi giời ơi chồng về tới bà ơi cái gì hả <laughs> một tuần à không tuần này đi có từ thứ ba tới thứ sáu à, trời trời trời trời trời trời <laughs> bình thường là đi 5 ngày thứ hai tới thứ sáu luôn bữa nay đi 4 ngày mà nhiều khi thứ sáu giờ trễ hôm nay trưa là đã về rồi sáng nay là Tony vừa về tới nơi là đã bắt đầu làm việc tiếp rồi nè cô chú anh chị sẽ làm cho ảnh một ly trà. Uh, hai mọi người bây giờ hai vợ chồng Kim đang đi siêu thị à, để mua đồ ăn cho một tuần. Tuần sau là Tony không có đi công tác đó cô chú, mừng chưa? Xin chào dạ, cô chú <laughs> Mua cái hộp popcorn này cho Chi nè Chi rất là thích nè cô chú Cái này à, ngọt Lấy cái hộp ngọt này đi Tối xem phim ăn Mình đã mua xong rồi nè mọi người Bây giờ đang chờ tính tiền Hôm nay à, cũng vắng chứ không có đông á Cho nên mình mua ra là tính tiền liền Chị xin chào cô chú đi học về ơi ừ. Đấy. There's a little clue ừ. to one to them past that ừ. Chị xin chào ông bà cô chú đi Ông bà cô chú Chi đó đi học về nè cô chú Hôm nay à, ba về ba đón Chi cho nên là Mình không có đi ra khỏi xe Mình ngồi trong xe để cho ba ra đón Chi nè Thôi bây giờ đi về nha Trời hai cha con tâm sự mỏng dễ sợ không đây nè mọi người tổng thiệt hại hôm nay nè cái này ăn trong một tuần nó trong tủ lạnh mình vẫn còn à, phô mai với một số loại rau và còn à, tôm nữa bánh mì tuần này mình không có mua bánh mì hôm bữa mua bánh mì còn quá trời luôn ăn chưa có hết đó mọi người đây là mỡ vịt nè mỡ vịt này mình để vô à, mỡ vịt này để vô khoai tây á nướng ăn rất là ngon Tôi đây Ây trời ơi trời đứng lên con đứng lên Stand up Hai tuần nữa là em Chi sẽ biểu diễn múa ballet rồi cô chú Cho nên hôm nay sẽ đi mua một ít đồ cho Chi Ở bên đây có một cái shop bán ờ, đồ ờ, quần áo ờ, giày dép gì đó mọi người để cho múa ba lê đó cái shop này là cô giáo của chi ờ, giới thiệu nè cái shop nhỏ nhỏ nhưng mà cũng bán đủ đồ hết luôn á ở trong đây có cái shop đồ cũ nè mọi người bán những cái đồ mà mặc rồi đó đây nè ở trong đây có người ta bán đồ múa ba lê cho từng độ tuổi nè trẻ em với người lớn luôn em chi em đi kiếm đồ kìa đây đó, chị thấy cái đầm này cô chú ơi nó nghía rồi cô chú ơi sau khi chở chi đi học nhảy về thì ba chi sẽ đi đón hai anh của chi đến cô chú và dẫn ờ, cả nhà đi chơi tập gôn tại vì hai anh của chi cũng rất là thích chơi gôn cả nhà mình đã đánh gôn chơi xong rồi bây giờ ra đây uống cà phê với ăn bánh ngọt rồi mọi người ăn bữa xế xong rồi chút sẽ về à. ăn tối nấu bữa tối sau cái ly cà phê này là caramel caramel latte mọi người uống ngon lắm bà chị hôm nay không có được khỏe bà chị hôm nay à, bị bệnh bị cảm nè cho nên ảnh nhìn ảnh rất là mệt luôn cái xăng gòn mini ngoài đó đó các bạn hồi nãy à, chi chi nó chơi ngoài đó đó em chi có cái bánh donut à cô chú cái bánh à, này có chocolate donut ăn với cái kem này nè ngon quá chị thích không Wow, look at Wow, caramel. chị ăn không hết quá cho mẹ ăn phụ cho nha ngon ừ, cho mẹ ăn thử miếng đi ngon quá là trời mà cô chú ừ, ngon quá safe, not being safe Jacob, very quick today, look. Yeah. Cameron nãy giờ camera vẽ cái này nè. camera I like the, the how you mix the, the color cam it look good. Đây trời ơi, chị chơi vẽ vậy vậy? Chị chơi giả cái nhà với hai cái xe hơi. No, camera driver for car for you. Oh, thank you very much. That's very nice vẽ dạ, hai cái hai cái xe hơi luôn với cái nhà luôn sợ nhà lầu xe hơi quá trời quá đó đây nè cô chú hồi nãy mình cắt cái này nè cho chi nè xong chi dán vô đây chi tự vẽ nè nha cô chú chi tự thiết kế nè cái này là mẹ cái này là chi này là ba nè trời ơi, cầm bong bóng này mặt trời đồ gì hai anh em đi chơi về xong rồi vẽ cắt dán nè cô chú bây giờ mình đang nấu ăn đang làm đồ ăn tối hôm nay mình làm món uh, xà lách nè mọi người hai anh của chi thì sống với mẹ cô chú một tuần thì đến đây một ngày và một đêm thường thì ờ, sẽ đến vào ờ, sáng thứ bảy là khoảng 9 giờ đó xong rồi sáng chủ nhật là 9 giờ sáng chủ nhật đi về nhưng mà sáng thứ bảy thì ờ, hai cái bạn nhỏ đó thì sẽ đi đá banh cho nên buổi trưa mới đến hai bé trai cho nên là cũng dễ lắm các bạn hai cái anh này rất là ngoan luôn rất là ngoan và hiền nữa không biết sau này khi lớn thì như thế nào hả cô chú nhưng mà bây giờ rất là biết nghe lời luôn đó mọi người thường thì ở nhà mình không biết là các bạn ăn cái gì nhưng mà khi mà đến đây thì mình à, nấu món việt thì à, hai cái bạn nhỏ này nè um, ít có ăn lắm cho nên là Kim chỉ làm những cái món uh, của bên đây thôi mọi người mình mua sẵn cái siêu thị về đó xong rồi mình bỏ vô lò nướng mình làm thôi như vậy thì uh, các bé sẽ dễ ăn hơn như hôm nay làm cái xà lách này cũng vậy nè mình hỏi các con có muốn ăn xà lách không thì nói là muốn ăn thì mình mới làm chứ nhiều khi á, không có ăn mọi người mà con nít ở bên này á nó không ăn thì thôi chứ mình không có ép được nó đâu các bạn xong rồi đó rất là nhanh luôn rất là nhanh lẹ luôn mình có thể để cho tủ lạnh khi nào ăn thì lấy ra ăn mọi người hôm nay ba của chi không có được khỏe cô chú cho nên là ba của chi ờ, đi về là lên nằm nghỉ luôn rồi ảnh ờ, bị mệt ảnh ờ, nhức đầu chóng mặt gì đó tại vì đi công tác suốt đó mọi người cứ thức khuya dậy sớm cho nên là nhiều khi sức khỏe mình cũng bị ảnh hưởng đó hôm nay Kim nấu ăn tối thường thường mà hai cái anh kia ở đây á là ba chi sẽ nấu nhưng mà hôm nay ba chi quá mệt luôn rồi hai cái anh bạn nhỏ rất là thích uống cái nước soda cam này của mình làm hôm nay hôm nay mình sẽ làm nữa Oh, who's broken it? I did. Did you break it? Yeah. Oh. Daddy, the time is finished. Oh, it's okay. Daddy, come and see. Đây là cái nước cam tươi lúc trưa mình xay đó mọi người Mình để cho cói xay sinh tố mình xay á Mình cho vô trong đây cái nước cam này là kim sai bằng trái quýt nha mọi người đây là giống như trái quýt nè lột vỏ ra xong rồi à, bào một cái lớp da ở bên này nữa nè cái da quýt nó để cho nó thơm á xong rồi bỏ vô máy xay xay xong rồi mình lọc lại rồi bỏ vô một ít đường nếu như mà quýt nó chua thì bỏ đường xong rồi cho nước soda vô hai cái anh bạn nhỏ nhà Kim rất là thích cái món này luôn Đó. cho lá bạc hà vô hết mọi người xong rồi đó là có một cái ly nước soda cam rất là ngon luôn thơm phức luôn Kim sai có 3 trái quýt thôi đó mà nhiều lắm chuẩn bị bữa tối thôi cô chú ơi xong rồi nè hôm nay nhà mình ăn rà rán với ờ, khoai tây và xà lách thôi mọi người nó xong rồi nè các bạn chỉ có là ờ, rán khoai tây và xà lách hôm nay không có nấu nhiều chỉ như vậy thôi mọi người You want any sauce? Yeah, um, on the What sauce? Oh, oh you want any sauce? Uh, yes, can I have massive ketchup, please? Good, yeah. Check up, come back here and get the drink. I'll take um, our elephant back. Yeah, I was going to say that. So I wouldn't. Yeah. yeah. Thank you. You like it? Yeah. You want some ketchup? This one smells like a really. Yeah. Này của chị nè, chị bưng cái đó của Cam ra con. Where's the chips? Nè, chips nè. Rồi, không xà lách. Oh, come back to my drink. Yeah, dạ, cucumber nè. Cảm ơn mẹ chưa? Cảm ơn mẹ. Mm, you're welcome. Hai cái anh đó thích đó mọi người. Cho nên là cũng đỡ, cũng mừng đi. Tại vì mấy cái bạn nhỏ bên này á ăn rất là khó không có ăn món việt như của mình cho nên là làm những cái món này nè cho mấy bạn dễ ăn chứ mà nấu ờ, xào này nọ là nhiều khi không có thích các bạn đã ăn tối xong rồi nè mọi người bây giờ sẽ làm đồ ăn tráng miệng cho mấy bạn nhỏ hôm nay mình có mua kem Má đi đâu pancake hả? Đi đâu pancake These Không, cái là kem luôn cái chén nhỏ này là của chi nè cái này là sốt caramel mình sẽ cho sốt caramel vô đây Chiêu ăn Chiêu có muốn ăn cái sốt này không? Uh, uh, I want pink color. Con không muốn ăn sốt này đúng không? Uh, uh. Đừng có bóp mà chưa có làm xong mà không bóp gì. Twinkle, twinkle, twinkle, twinkle. Twinkle, twinkle, twinkle. Is he gonna take spoon? Jay, you take spoon? Rồi, của Chi này hay cái đó?